sunrise, you're fascinated by sunrise, sunset or what? Ooh, lên hết. Bây giờ mình tới mình cắt ờ, bông cải ờ, dùng cho ờ, người phụ nữ cái màu tím nữa các bạn đó, bông cải màu tím nè chưa đẹp chưa đó, này ăn này vô là rất là chung thủy á cái ăn cái màu tím này vô là rất chung thủy nè cái qua cái màu xanh này nè đó cho nó bổ dưỡng đó, bông cải ở đây là vậy đó các bạn đó thấy chưa bông cải cay đa nó vậy đó, đó ăn cho nó bổ dưỡng mà đó còn cái màu vàng này đó bông cải là màu vàng đó bông cải vàng ừ thì là ba ba loại mình sẽ tối nay mình sẽ cắt dùng cho bà xã và người yêu đó, mình là vậy đó người người, người đàn ông à, à giúp à, đỡ à, vợ à, với người yêu nữa em các bạn muốn cãi lên vậy đó, đó một tiếng tím hoa trà là một vàng có cái màu à, màu màu à, màu cà rốt nữa đó, nhưng mình không mua đó. có cái màu trắng nữa đó, có tất cả là sáu màu tổng cộng nhưng mình thôi mua ba màu mà thôi đây là các bạn đó cảm ơn các bạn